rồi chúng ta bắt đầu lại ha việc đầu tiên là chúng phải chúng ta xác định cái tâm thế tiếp khách là cái gì định nghĩa về cái mới đúng không chắc có lẽ giờ anh các anh em kinh doanh khả năng là cũng cũng cũng chưa có quan tâm đến cái chữ tâm thế này này gì cả đúng không có nghĩa mới quá nhưng mà theo anh em thì đang hiểu cái chữ tâm thế này là thế nào thì đại khái thế này tâm tâm thế trước khi mình mình mình uh, nói về đó thì mình hiểu về nó là cái vậy thì tâm thế là gì tâm thì nói chung mình hiểu rất đơn giản thôi tâm là cái trung tâm là những cái cốt lõi cái điều cốt lõi cái yếu tố cốt lõi và thế là cái vị thế hay nói khác nói tổng hợp lại là cái vị xác lập cái vị thế cốt lõi vị thế trung tâm trong cái hoạt động tiếp khách là gì mình phải xác lập cái điều đó máy tính khi mình xác định một cái tâm thế tiếp khách thì nó giúp cho mình có hiệu quả hơn trong cái hoạt động bán hàng của mình tại sao lại như vậy thì chúng ta đi sâu hơn vào bài học mình sẽ hiểu điều đó vậy mình định nghĩa lại nha tâm thế là những cái yếu tố cốt lõi nhất cái, mình xác lập cái vị thế cốt lõi nhất trong cái hoạt động tiếp khách mà mình sẽ áp dụng cho cái hoạt động kinh doanh của mình hoạt động bán hàng mình thì đó là được gọi là cái tâm thế tiếp khách vậy thì những cái gì những yếu tố nào tác động đến một cái tâm thế tiếp khách những yếu tố nào thì quay ngược lại cái cái cái cái trang số 15 hồi nãy tìm một khách hàng <clears throat> nhìn vào nhân sự bán hàng thì người ta đánh giá mình trên những yếu tố như này ừ. tức là là mình mình nhìn khách hàng ấy, mình nhìn khách hàng dưới những cái cái quan điểm vậy thì khách hàng là người cần mua sản phẩm để ở để dành hoặc để đầu tư để khách bạn hoặc thêm nữa là gì là người mang lại cái nguồn thu là người trả tiền lương cho bộ phận bán hàng và các bộ phận khác là những cái người khó tính thì đấy là một loạt những cái định nghĩa mà mình có thể gắn cho những cái, cái, cái, khách hàng mình vậy đôi khi nếu như mình nhìn khách hàng mình bằng cái năng kính này thì dẫn đến cái gì đôi khi mình có những cái sự gọi là mình rụt rè hoặc là mình thiếu tự tin hoặc gì đó còn nếu như mình xác là một cái tâm thế khác thì đôi khi cái hiệu quả bán hàng nó sẽ khác biệt vậy thì những cái nhìn này nó có ổn hay chưa ổn đây là có thể đây là một vài những ví dụ về cách nhìn về cách nhìn của khách hàng thông qua góc góc nhìn của mình à, gọi là cái, cái cái hình ảnh của khách hàng thông qua góc nhìn của mình vậy mình cần bổ sung thêm những gì không mình cần bổ sung thêm gì là người mua cần mua sản phẩm đúng để ở để đầu tư hoặc là bắt để dành chẳng hạn đúng rồi đúng rồi mang lại nguồn thu giúp tí ok đúng luôn có lẽ em trả sai là người trả tiền lương cho bộ phận bán hàng các bộ phận khác cũng đúng luôn tại vì họ trả tiền mà các bộ phận khác có tiền để tiêu chứ là những người khó tính có lẽ vậy bởi vì họ bỏ tiền ra họ có quyền khó là những đối tượng cần được chăm sóc bằng cả trái tim có lẽ cũng vẫn đúng nó muốn thành công đúng không nào <clears throat> nhưng mà nếu như mình à, cứ nhìn vào những góc góc nhìn như thế thì đôi khi nó sẽ à, có những cái hạn chế nào đó mà đem đến cho mình nhưng mà đương nhiên chính xác mình nhìn khách hàng là, là như nhìn như vậy là đúng rồi đó vậy thì dưới góc nhìn của anh em mình còn cái yếu tố nào cần bổ sung không đối đối tác hợp tác là đối tác được cái câu này gọi là một góc nhìn mở hơn <laughs> là đối tác ha là đối tác khách hàng cũng hay là đối tác là gì nữa là <clears throat> gì để cho mình cảm giác mình mình mình, mình sẽ uh, ổn hơn rồi dạ, mình xác lập một tâm thế tốt hơn người qua người ba người ừ. mối quan hệ mới vậy thì là là bạn khi nào một nhân sự bán hàng mà coi đối tác là bạn là ngon đấy ngon thì nói lúc này các tâm thế mình ngon đấy nói gì là nghe đấy thì ví dụ là, là bạn mời những cái gì để tạo những cái mối quan hệ là bạn chứ không phải là mình chỉ nhìn không để thì mình mình đã thiết lập mối quan hệ mà đó là một cả một cái chuỗi hành động mà cũng không dễ dàng nhìn thiết lập một mối quan hệ từ khách hàng thành bạn bè đúng chưa tỷ lệ bữa giờ anh em mình làm và tiếp xúc nhiều khách hàng nhưng có bao nhiêu khách hàng đã trở thành bạn bè à, dạ nghe ừ. alo chắc là không nhiều vậy thì vấn đề là mình cần làm cái gì ở trong hoạt động xác lập tâm thế này nếu biết rằng nếu thiết lập được mối quan hệ trên tinh thần bạn bè với khách hàng là tuyệt vời đúng không thì vậy thì cái tỷ lệ thành công trong cái việc thiết lập này là bao nhiêu anh thì mình có đặt cái mục tiêu nào cho nó hay không ừ. tất cả những cái định nghĩa này nhắc lại đều không sai nhưng mà nếu chỉ nhìn ở những góc độ này nó mình không cải thiện gì hết đương nhiên đúng nha nhưng mà khi mình chuyển hóa từ những góc nhìn này mà chuyển hóa cái mối quan hệ thành những cái mối quan hệ dưới này là những cái cái yếu tố nó, nó khó hơn và cần phải có phương pháp vậy thì quay lại cái nội dung cuối cùng phía dưới để mình uh, ờ, trao đổi sâu hơn những cái yếu tố tác động đến cái tâm thế tiếp khách là gì thì cái yếu tố đầu tiên đó là cái sự hiểu biết hiểu biết ở đây nghe có vẻ chung chung quá vậy hiểu cái gì <clears throat> mình hiểu cái gì tại sao hiểu biết lại lại ảnh hưởng đến tâm thế sự hiểu biết lại ảnh hưởng tâm thế nhưng quan trọng hiểu cái gì nhé vậy thì đầu tiên mình xác định mình phải hiểu cái gì chuyên môn và những cái sản phẩm bất động sản chính xác đó là phải hiểu về chuyên môn cái tính chất đặc tính và thế mạnh của sản phẩm bất động sản tại mình phải hiểu còn nếu mình không hiểu thì mình không thể thiết lập được một cái tâm thế tốt được mình sẽ thiếu tự tin ngay ngoài ra hiểu gì nữa nào mặt bằng cái đó là đặc tính sản phẩm đấy là mình đã ờ, nó bao gồm trong cái hiểu về sản phẩm rồi Ờ, mặt bằng là khi mình mình nói mặt bằng hoặc các cái yếu tố về ờ, ưu và nhược điểm của sản phẩm thì mình nói chung là về sản phẩm vậy còn hiểu cái gì nữa chính xác mình phải hiểu cái tâm lý của khách hàng mình phải biết họ muốn gì để mình đem đến cho họ thì lúc đấy sự đón nhận của họ sao họ sẽ đón nhận nồng nhiệt ít nhất là họ vui với những cái thông thông điệp mình cung cấp cho họ đúng chưa ví dụ một khách hàng họ cần mua căn nhà để ở với chi giá khoảng 2 tỷ rưỡi nếu như trong trường hợp mình đem đến cho khách hàng một cái sản phẩm là bất động sản tương tự cái cái nhu cầu của họ và cái tiềm lực tài chính của họ thì họ sẽ đón nhận một cách nhiệt tình họ sẽ ừ, ừ, ừ, rất là vui với những cái thông tin đó nhưng ngược lại nếu mình đem nó lệch đi quá lệch đi ví dụ họ cần có tiềm lực tài chính như đó họ mình đem cho họ một cái sản phẩm 5 tỷ rõ ràng là họ thở vậy nếu như mình nhận được quá nhiều sự thờ ơ từ khách hàng thì sao mình thất bại thôi vậy thì sự hiểu biết về tâm lý và cái nhu cầu của khách hàng là quan trọng nó sẽ xác lập nên giúp nó giúp cho mình xác lập những cái tâm thế tại vì lúc đó là sao từ từ mình nâng cấp mình lên trong cái vị thế giao tiếp thay vì trước đây mình còn dò xét để mình cung cấp thông tin thì bây giờ mình đã phe lên với họ rồi về mặt tâm lý nha mình đang đoán đúng cái tim của họ rồi tức là mình đã hiểu họ và mình đánh đúng cái tim của họ rồi thì lúc này cái tâm lý mình sẽ ổn hơn họ sẽ đón nhận vui hơn khi họ đón nhận một cái thông điệp từ mình đến mà họ vui có nghĩa rằng mình có những thành công ban đầu mà khi thầy có những thành công đó mình cũng cảm nhận được ngay chứ đúng không mình bán hàng mình phải cảm nhận nhận được ngay những sự và đón nhận của khách với họ họ uh, tiếp nhận thông thông tin mình họ vui thì cái điều vui nó thể hiện thông qua gì thông qua gì nào thái độ đúng chính xác nó là thái độ vui vẻ của họ hoặc đôi khi là chỉ là hỏi nhiều hơn thôi đấy họ chỉ là hỏi nhiều hơn về sản phẩm thôi chi tiết hơn thôi đấy. thì đấy là những cái thái độ họ khi họ hỏi nhiều hơn có nghĩa rằng mình đang giúp đang đánh đúng rồi đơn giản vậy thôi chứ không cần gì phải to tát cả vậy thì đầu tiên cái quan trọng nhất là đó là một sự hiểu biết thì ở đây bao hồ gồm cái sự hiểu biết về tâm lý khách hàng và nhu cầu khách hàng và thứ hai là nhiều hiểu biết về chính cái sản phẩm và dịch vụ của mình hai cái nó không có có, có cả nó match xuống với nhau hay không tức là có có có, có dính díu gì với nhau không cái ừ. sản phẩm mình có một đằng và tâm lý một nẻo vậy thì tình tình huống tình huống đó mình phải làm sao vì lỡ như trong trường cái giỏ hàng mình chả có sản phẩm đó để mình cung, cung cấp cho khách hàng mà khách hàng mình biết chắc là khách hàng cần như vậy thôi vậy tình huống này anh em sẽ xử lý sao mình không có khách bây giờ bảo tôi có một tỷ thôi tôi muốn mua miếng đất ở thủ đức rồi bắt đầu <laughs> thách đố ở đây <laughs> mà lại đòi đất khoảng 70 mét vuông đấy thách đố thách đố bắt đầu dùng những chuyên môn mình về khu vực để giải thích cho khách hiểu và đưa ra các ví dụ cụ thể luôn chính xác tầm tài chính của anh là nó sẽ như vậy đây là cái thấp nhất là mặt bằng nó như vậy này. lúc này là phải hiểu về sản phẩm mình mới tư vấn được hiểu về mặt bằng giá hiểu làm sao tư vấn được đủ năng lực tư vấn chỉ đơn giản mình cầm một cái điện thoại lên chị em sập cho chị xem tất cả thông tin bán đất ở thủ đức bây giờ chị phải cần đến 3 tỷ mới chị mua được dưới con số này em không thể tìm được cho chị còn cái định hướng thứ hai là gì chị phải chịu khó vay ngân hàng cái này em giúp chị được cái này em giúp chị được nha Đấy. ok thì đấy là mình cũng đáp ứng được cái nhu cầu của khách nhưng nếu trong trường hợp mà khách vẫn không không không muốn vay thì là mình lại phải định hướng khác rồi phải lái sang một cái khu vực khác có cái chi phí mua thấp hơn ví dụ sung bình dương chẳng hạn hoặc là bước sang Long An chẳng hạn đấy là những định hướng khác đi một chút nhưng mà đánh thế chứ sao bây giờ tại mình đã thuyết phục khách rồi và mình tư vấn cho khách rồi và mình cũng tư vấn thiệt tình vậy thì cái ảnh hưởng đến cái tâm thế tiếp khách đó là sự hiểu biết và trong cái sự hiểu biết này nó có hai yếu tố <clears throat> đó là hiểu biết về sản phẩm dịch vụ của mình và mặt bằng và cái sản phẩm dịch vụ nói chung nha tức là của mình là một nẻ bên cạnh đó mình phải hiểu về mặt bằng và hiểu về gọi là hiểu cái hiểu chung về sản phẩm dịch vụ thì lúc này mình mới giúp cho khách hàng mình một cách tự tin và cái cái yếu tố thứ hai là hiểu về tâm lý khách hàng và cái nhu cầu khách hàng đó là hai yếu tố quan trọng để ảnh hưởng đến cái cái tâm thế của mình trong tiếp khách yếu tố thứ hai mà ảnh hưởng đến cái tâm thế tiếp khách đó là sự tự tin à, sự tự tin nó ảnh hưởng như thế nào đến tâm thế tâm thế tiếp khách ví dụ anh em mình đã hiểu về sản phẩm đã hiểu về tâm lý khách hàng đã hiểu về nhu cầu khách hàng nhưng nếu không có một sự tự tin đáng có một nhân của một nhân viên kinh doanh thiếu đi cái sự tự tin đáng có của một nhân viên kinh doanh thì sao mình trình bày những ưu điểm sản phẩm chưa chắc đã đã rõ nét đã rành mạch đã toát lên được những gì cần trình bày để cho khách thực sự hiểu mình và hiểu sản phẩm đúng chưa tại mình không tự tin làm sao mình trình bày tốt được mình sâu ra được những cái, cái tốt của sản phẩm dịch vụ được đôi khi là cái sự chân thành của mình để sâu đến khách hàng mình cũng không sâu được luôn vậy thì khách hàng cảm nhận được không cảm nhận được không không cảm nhận được cái hay của của mình không cảm nhận được cái sự cái hay của sản phẩm và dịch vụ mình mà mình đang cung cấp cho khách hàng vậy thì rõ ràng cái sự tự tin nó ảnh hưởng sâu sắc đến cái tâm thế tiếp khách nhưng sự tự tin này nằm ở đâu ra ở đâu ra ở đâu ra có sự tự tin chính xác sự tự tin nó phải sự dựa trên cơ sở sự hiểu biết đó là một đó là một thôi nha chưa hẳn là toàn bộ và cái yếu tố thứ hai nó còn phụ thuộc vào cái gì lời nói là chắc chắn hay không cái đó là những cái cơ sở tức là đấy là một yếu tố thứ cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự tự tin bên cạnh đó nó có những sự sự tự tin nó hình thành từ gọi là cái cái cái cái thủa thơ ấu của mình cơ từ xưa đến giờ mình đã thiếu tự tin rồi chứ không phải đến lúc này mình mới thiếu tự tin đúng chưa đâu phải lúc này vì bán hàng thiếu tự tin bản thân tôi chưa bán hàng tôi đã thiếu tự tin rồi ngồi nói bạn gái nói không nên lời thiếu tự tin rồi chứ không phải lúc bán hàng mình mới thiếu không phải không không hiểu về sản phẩm ứng thiếu mình hiểu hết đấy nhưng mình vẫn thiếu tự tin lý do là bản chất mình là người thiếu tự tin vậy thì cái cần khắc phục là gì cái ừ. mình đang quan tâm là sự cái định hướng và cái hướng khắc phục của mình là gì ở đây rèn lên thiếu thì mình rèn lên lạc quan cởi mở tích cực ờ, thực sự mà nói thì tất cả nằm ở sự hiểu biết mà ra nếu mình hiểu về tâm lý khách hàng mình hiểu về sản phẩm mình có đủ động lực trong bán hàng thì sự tự tin nó sẽ sẽ lấn chiếm những cái yếu tố khác <clears throat> nó sẽ sẽ được dần dần nó bị bị xóa nhòa đi nó sẽ bị xóa nhòa đi vậy thì cái sự tự tin nó quan trọng như vậy nó giúp cho mình trình bày một cách thoải mái những cái tâm tư nguyện vọng và những cái thông điệp về sản phẩm của mình những ưu thế của sản phẩm mình đến cho khách hàng một cách rành mạch và đôi khi sự tự, tự, tự tin nó còn giúp cho mình cái gì tạo sự gắn kết tốt với khách hàng đúng chưa tạo sự gắn kết tốt và tạo lòng tin luôn nếu trong trường hợp mình nói ra một câu mà mình lùa khỏe mình thiếu tự tin hoặc mình um, có những tâm trạng nó không tốt khách hàng cảm nhận được không được khách hàng cảm nhận được ngay và nếu với một cá nhân nào cũng vậy thường muốn giao tiếp với những người hiểu biết tự tin chân thành đúng chưa vậy thì nếu trong quá trình bán hàng mình sâu vào những yếu tố đó đảm bảo là nếu không bán hàng được thì mình cũng gắn kết được đúng chưa nào không bán hàng được thì cũng gắn kết được thôi bởi vì đôi khi khách không mua được sản phẩm nhưng có được cái gì có được một mối quan hệ để giúp cho họ có thể thành công trong tương lai đương nhiên là mình cũng có được cơ hội để bán cho khách hàng những sản phẩm mà mình có nhưng mà khách hàng họ cũng cần điều đó mà tại trong một hàng ngàn mối <clears throat> quan hệ trong cuộc sống của khách hàng thì khách hàng cũng cần sự xuất hiện của những mối quan hệ tốt họ cần không cần nếu một nhà chuyên đầu tư bất động sản họ cần những người môi giới chuyên nghiệp đúng chưa cần những người môi giới đủ chân thành và bên cạnh đó còn đem lại cho họ niềm vui trong cuộc sống nữa thế còn đôi khi ừ, mình có một sự tự tin nhất định nào đó một sự hiểu biết thì đôi khi ngồi với nhau uống một những ly cà phê cũng giúp cho họ cởi mở mở hơn những cái góc nhìn về cái mảng kinh doanh của mình ví dụ <clears throat> một ông ờ, một nhà đầu tư nào đó lâu quá thì họ không ghé thủ đức nhưng hôm nay họ xuất hiện ở thủ đức với mong muốn đầu tư tại khu vực thủ đức nhưng họ chợt nhớ đến mình đây là một đầu mối có đầy đủ những thông thông tin cần thiết để giúp cho họ đưa ra quyết định đầu tư vậy thì họ tìm đến mình còn nếu như mình không không có những điều này thì chắc chắn là họ sẽ tìm đến người khác vậy thì cái yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến cái tâm thế tiếp khách đó là sự tự tin điều thứ ba là cái sự chân thành và sự trung thực sự chân thành và sự trung thực là một yếu tố quan trọng để thiết lập nên một mối quan hệ một cách dài hạn bất kỳ mối quan hệ nào nha chứ không hẳn là mối quan hệ với khách hàng ví dụ anh em đồng nghiệp với nhau sống với nhau bằng sự chân thành và trung thực sẽ dài dài lâu với khách hàng thì cũng vậy họ cảm nhận được những điều đó tại vì họ bây khách hàng cũng họ rất là tinh và họ cũng họ nhận biết được những sự chân thành của mình ví dụ nếu mình đưa cho khách hàng một sản phẩm quá cao giá nhưng họ mình lại cứ luôn luôn nói rằng sản phẩm tốt khách hàng cảm nhận được không hiểu ngay đừng có lừa dối khách hàng bỏ đi yếu tố lừa dối khách hàng đấy nên là <laughs> anh em mình mà đưa ra một cái thông điệp không tốt thì anh em mình sẽ bị vấn đề ngay lập tức không đây là bài học thực tế nữa nhớ lâu thực tế bỏ không làm việc chỉ biết mình chỉ đăng kê giá vậy thì sự chân thành nó rất quan trọng trong cái hoạt động bán hàng của mình vậy thì cái mà anh em mình cần làm là gì liên quan đến yếu tố sự chân thành và sự trung thực chân thành với trung thực này có sự gì khác nhau nhỉ chân thành có nghĩa là cái đối ứng xử từ bản thân mình đối với khách hàng bằng cái tấm lòng của mình đúng chưa còn trung thực là gì trung thực là cái thông điệp mình truyền đến cho khách hàng chân thành là nó mình có thể mình chưa ứng mình chưa nói gì nhưng đã xuất hiện sự chân thành trong trong tim mình rồi đúng chưa nhưng mà cái sự trung thực mình cung cấp ra là lúc đó mình đã đã phơi bày ra ngoài rồi đã sâu ra cho khách hàng rồi tức là trước khi tiếp khách mình đã đã thể hiện một sự chân thành rồi với khách hàng mình thì điều này khách hàng không cảm nhận được nhưng khách hàng sẽ cảm nhận được thông qua sự trung thực trong cung cấp thông tin của mình thì hai yếu tố này nó nó khác nhau đúng không chân thành là cái mình muốn ừ. kiểu mình sẽ mình chân thành là mình sẽ muốn ở ừ, con này tốt mà anh xem cái này tại vì sao tốt chứ ừ cái đó là muốn anh mua được cái sản phẩm tốt đầu tiên thực tế ở trong luôn thực tế ở ngoài đúng chân thành là nội nội tâm bên trong cái bên trong của mình còn trung thực là cái hành động lúc này nó thể hiện thông qua cái hành vi rồi thông qua lời nói của mình rồi thông qua những thông điệp mình cung cấp cho khách hàng rồi thì hai cái nó có có cái những yếu tố khác nhau dẫn đến khi mình có sự chân thành khách hàng sẽ cảm nhận được sự chân thành thông qua sự trung thực của mình cảm nhận được sự thân chân thành thông qua sự trung thực nha nên anh em nhớ rõ chú đó <laughs> vậy thì có ba yếu tố cốt lõi để để xây dựng lên cái tâm thế tiếp khách đó là sự hiểu biết sự tự tin và sự chân thành và sự trung thực nó rất quan trọng trong việc gây dựng cái sự thành công cho nhân sự mảng kinh doanh rồi vậy thì thông qua những cái nội dung số 2 này à, từ bữa tới giờ thì hoặc là từ trước tới giờ anh em đã từng đi bán hàng thì anh em gặp những vấn đề nào liên quan đến ba cái nội dung ABC này hết luôn hết luôn này <laughs> không sao hết cái sai của mình mình có sai mình có sửa thì mình có cải thiện mình thôi đúng là ai mà không sai bình thường mà vậy thì mình quan trọng biết là à, quan trọng nhất là mình biết rằng mình sai và quan trọng hơn nữa là mình xây dựng những cái phương pháp để cải thiện những cái lỗi lầm của mình trong quá khứ để cái hoạt động bán hàng của mình có hiệu quả hơn anh kể một cái ví dụ về cái quá khứ trước đây ừ, về sự trung thực mà tác động đến cái hiệu quả bán hàng cái thời ờ, mình còn đang làm môi giới thì lúc đấy mình chỉ quan tâm đến cái chuyện là mình rap tại quan điểm của mình lúc là gì môi giới là cái người hoặc là đối tác mà kết nối à, thực hiện cái cái việc là kết nối giữa người bán và người mua kết nối thành công nha phải là gọi là kết nối thành công cái hoạt động mua bán giữa bên bán và bên mua và mình là cầu nối vậy thì lúc ấy mình chỉ đóng vai trò một một cái cầu nối để kết nối truyền tải tất cả những thông điệp một cách trung thực từ bên bán sang bên mua quan điểm của mình lúc đấy là vậy ok mình cung cấp sản phẩm ờ, thông tin đến cho khách hàng và bên cạnh đó thì cũng có một số tay khác nữa cũng làm điều tương tự nhưng mà họ lại không có cái cái cái tâm thế giống như mình họ mình lại muốn kê ra à, thế là cái vấn đề xảy ra là gì khách hàng thì họ đâu phải là test một thông tin đâu họ sẽ rà soát đối chiếu xem là giá có đúng hay không mọi thứ có chuẩn mực hay không rồi cuối cùng là cái gì à, cái lúc mình ký hợp đồng đặt cọc là cái tay môi giới cũng ở, ở đó đến và chỉ biết nút nước bọt thôi tại vì họ hiểu được rằng là chính cái sự sai lầm của họ trong sự chân thành và trung thực đã giết chết cái cơ hội thành công đấy cơ hội gặt hái thành công đó vậy đây là những bài học cũng khá lớn cho trong việc xác lập cái tâm thế <clears throat> và những khách hàng mà mất đi kiểu thế thì gọi là mất vĩnh viễn mất vĩnh viễn thì thường à, đa phần là chúng ta thế nào cũng có những cái sai trong cái hoạt động tiếp khách không sao thì sửa sai là được rồi ok vậy thì đấy à, anh em nói là đa phần những cái nội dung này đều gặp phải vậy là mình bắt đầu xây dựng một cái cái, cái kế hoạch để thay đổi thay đổi nó thông qua những hoạt động mà trao đổi của anh em mình trong những cái, cái ngày vừa qua và thêm nữa là anh em tự tự xác định cho mình những cái hướng để điều chỉnh về sự tự tin về sự hiểu biết và sự chân thành trung thực đó ok rồi nội dung thứ ba liên quan đến cái tâm thế tiếp khách này đó là thiết lập tâm thế trong bán hàng vậy thì mình hiểu cái định nghĩa về tâm thế mình hiểu những cái yếu tố tác động đến tâm thế tiếp khách của mình vậy thì mình làm gì cái vấn đề của mình ở đây là mình làm gì để thiết lập cái tâm thế trong bán hàng Việc đầu tiên mình phải xác định cái tư tưởng và quan điểm bán hàng Tư tưởng và quan điểm tại vì mình hiểu được những cái sự hiểu biết sự tự tin sự chân thành nó quan trọng đến như vậy thì mình phải thay đổi tư tưởng cho phù hợp và tư tưởng đó đạt à, giúp cho mình đạt được cái hiệu quả cao trong ngắn hàng đúng chưa đầu tiên mình phải xác định một cái tư tưởng đó đã mình phải phải phải phải lái cái tư tưởng của của mình về phù hợp với lại cái cái gì những cái nội dung mà ảnh hưởng đến cái hiệu quả bán hàng đó là sự hiểu biết sự tự tin và sự chân thành trung thực này vậy thì chúng ta phải xác định mình sẽ phải có cái yếu tố chân thành và trung thực trong đó đúng chưa phải bồi đắp sự tự tin tin của mình là yếu tố thứ hai <clears throat> rồi yếu tố thứ ba là phải nâng cao sự hiểu biết về sản phẩm về những ưu và nhược điểm và hiểu biết về tâm lý của khách hàng nữa đó là sự tổng kết liên quan đến cái ba nội dung trên rồi thông qua cái nội dung A này thì các anh em có trao đổi gì không mình xác định cho mình một cái tâm thế như thế nào đây có thể là à, mỗi cá nhân sẽ có những cái tâm thế khác nhau trong tiếp khách có những tâm thế khác nhau đôi khi mình sẽ không không không truyền truyền đạt đến khách hàng những cái gọi là những tâm thế mà chung chung mà mình muốn tạo một cái dấu ấn cá nhân nào đó những dấu ấn cá nhân trong bán hàng thì đấy tùy ở mỗi cá nhân nhưng biết sao nó phải đi từ cái gốc đó là phải phải có sự hiểu biết phải có sự tự tin phải có sự chân thành và trung thực thì mới xác lập được những cái, cái tâm thế mới xác lập được cái tâm thế vậy anh em sẽ làm gì đây cái tư tưởng của anh em là gì quan điểm của anh em trong bán hàng là gì sau sau khi trao đổi phải có sự thay đổi còn không có được cái sự thay đổi thì thì thì uh, hoặc là xác lập lại, lập lại cái tư tưởng thì anh em mình nó vẫn cứ thế thôi Đấy. phải đưa ra cho mình một cái định hướng khó không khó khó có lẽ chả khó gì đúng không nhưng mà chẳng qua là mình chưa hệ thống lại chưa hệ thống lại và đôi khi thì mình à, ví dụ sự biết đấy, về sản phẩm về tâm lý thì đương nhiên ai bây giờ ai cũng cũng làm điều này nhưng có thực sự phát huy triệt để để xác lập tâm thế không chứ hiểu biết mình vẫn hiểu biết đôi khi là mình không vận dụng được cái sự hiểu biết trong truyền thông trong quá trình bán hàng không đẩy mạnh những cái thông điệp đó thì mình không xác lập được cái tâm thế của mình rồi sự tự tin cũng vậy đôi khi anh ờ, trình bày với ông nào đó ông vừa mở miệng ông nói nó có vẻ nó cái cách nói cách truyền đạt của họ nó không có vui tai cái là mình cái tâm thế của mình đã bị có vấn đề ngay đúng không đấy là những tác động của của về về, về đối phương đến mình có nhiều tay nó cà chớn nó nói giọng cũng khó nghe lắm nhưng có rất nhiều khách hàng cũng rất dễ thương nhưng mà lâu lâu mình gặp cái ông mà ờ, nói khó nghe phát là là về cái tâm thế của mình nó bị vấn đề bởi vì mình thiếu tự tin bởi vì mình thiếu tự tin này cái vấn đề cốt nói ở chỗ là mình thiếu tự tin này còn nếu đủ tự tin thì chấp ông nói kiểu gì tôi cũng nói được chính xác việc, việc hiểu biết nó có nói ừ, ừ. vậy với nội dung thứ ba thì mình phải xác định lại cái tư tưởng và quan điểm của mình trong ngân hàng ha và từ cái tư tưởng và quan điểm đó mình sẽ xây dựng cái định hướng dài hạn trong các hoạt động ngân hàng của mình ở đây là có nghĩa là gì nào có nghĩa là mình định hướng về mặt cá nhân của mình nếu mình muốn gắn bó với cái cái mảng kinh doanh này thậm chí mình phát triển trong cái mảng kinh doanh này thì bắt buộc là mình phải xây dựng cái định hướng dài hạn để xây dựng cái tâm thế nhằm tăng cái hiệu quả bán hàng của mình bởi nó quan trọng như vậy đấy nó quan trọng như vậy nên bắt buộc mình phải xác định cái dài hạn về việc xây dựng cái tâm thế của mình nếu mình không có điều này thì đôi khi mình vẫn cứ bán được đâu mình gặp những cái cơ hội thì mình vẫn bán được đấy thậm chí các anh em ở ngoài họ có ừ, học có hành khí đâu họ vẫn thành công mà nhưng mà nhiều khi nó có những động lực lớn và đôi khi họ mặc dù họ không học họ không trao đổi gì nhưng họ vẫn xuất phát từ sự chân thành họ làm việc vẫn xuất phát từ sự chân thành của họ nên họ vẫn cứ thành công tại vì nhiều người họ đâu có học nhưng họ vẫn cứ chân thành mà chẳng qua mình học đây để mình hệ thống hóa lại thôi mà có nhiều người họ chỉ là à ok đấy sản phẩm tốt thực sự tốt đem đến cho khách hàng và khách hàng thấy này ừ thằng này bọn thằng này đem sản phẩm tốt thật giá tốt thật phù hợp với mình thật thế là họ đón nhận thôi nhưng mà vô tình rằng họ đã làm đúng những cái gì nó tốt đẹp nhất trong mảng kinh doanh họ hiểu họ hiểu được cách thức để đi vào lòng người họ chinh phục khách hàng thông qua những sự chân thành đó mặc dù đôi khi họ trả họ khỉ gì chứ đúng là rất nhiều người như thế những đối tượng nào mà không có yếu tố chân thành trong đó thì dễ chết dễ chết dễ chết vậy thì cái việc xác định và xây dựng cho mình cái định hướng dài hạn này nó là yếu tố giúp cho mình thành công nếu thiếu đi cái này hoặc là bữa giờ mình không quan tâm những cái điều này thì mình cần phải xác định cái tầm quan trọng của nó để mình thực hiện cái việc xây dựng cái định hướng dài hạn rồi đây là tất cả những cái nội dung của ngày hôm nay vậy thì thông qua buổi trao đổi ngày hôm nay anh em có những trao trao đổi thêm mình mình mổ xẻ một tí để cái kiến thức mình nó mở hơn ha ok vậy uh, từng cá nhân đưa ra những cái quan điểm một cái ý kiến của mình đây ha